Địa ốc Vasta xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Nhà Hùng Vương, phường 10 Diện tích 202m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công Kết cấu một trệt, một lầu áp mái 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp Đường 6m, hướng đông Cách đường Hùng Vương 50m, khu tập trung nhiều biệt thự nghỉ dưỡng Ngay sau bến xe Thành Bưởi Giá 17 tỷ Khách sạn mặt tiền Hà Huy Tập Diện tích 152m2, diện tích sử dụng 400m2 Sổ xây dựng phân quyền hai nhà Kết cấu một trệt một lầu một lửng một áp 14 phòng kinh doanh, toilet khép kín Gồm 9 phòng đơn, 4 phòng đôi, một dom, Sảnh lớn, bếp, sân đậu ô tô Đường nhiều ô tô né nhau Hướng Nam Nằm ngay trung tâm 750m đến nhà thờ chính tòa Cách Hồ Xuân Hương 1km 4 phút chạy ô tô đến bến xe liên tỉnh, gần trường học, cây xăng, đầy đủ tiện ích. Giá 15,2 tỷ. Nhà Hồ Xuân Hương, phường 9. Diện tích 60m2, sổ nông nghiệp phân quyền 4 nhà, mua bán vi bằng, có giấy xác nhận nhà ở. Kết cấu một trệt một lầu. Phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đường ô tô 4m. Hướng đông nam. Cách Hồ Xuân Hương 3 km, khu dân cư đông đúc, gần trường học, điện máy xanh, chợ, khu vui chơi giải trí. Giá 2,9 tỷ. Đất Nam Hồ phường 11. Diện tích 412 m2, 300 m xây dựng. Sổ riêng, đường ô tô 4 m, hướng đông nam, cách chợ Đà Lạt 6,5 km. Đất ở đối diện Lâm Phượng Cát. Khu vực có nhiều biệt thự, view nhìn xuống thung lũng, thích hợp kinh doanh khách sạn homestay. Giá 9 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Firestar, địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.